Vì sao người ta chỉ gọi là bố láo mà không gọi là mẹ láo? Xin mời giáo sư. Ờ, rất nhiều người là nghĩ rằng là khi người ta chửi một ai đấy là, là bố láo vâng. thì tức là chửi bố người ta. Tại sao mà cứ phải là bố mà không phải là cô gì chú bác láo hay là bác hàng xóm láo? Không, là như thế này. Vâng. Cái từ bố ấy đơn giản nó chỉ là để miêu tả một cái gì đấy to lớn. Vâng. Ví dụ như là cái bao to thì người ta gọi là bao bố, cái ghế to thì chúng ta gọi là ghế bố. Vâng. À, khi mà ai đó chửi là bố láo vâng. thì thực ra chỉ muốn nói rằng là láo to lớn đấy láo vâng. to lắm đấy láo nhiều đấy vâng. quá láo đấy là vâng. rất láo đấy thế thôi nó, vâng. nó chỉ vậy thôi chứ chứ không phải là bố mình láo đúng không đúng rồi thế xin hỏi giáo sư mà vâng. khi giáo sư bị gọi là bố láo thì phản ứng của giáo sư thế nào tôi nói là bố kệ tức là rất kệ quá kệ kệ luôn ờ, vâng. giáo sư <laughs> đúng là đồ bố láo bố kệ à, ừ. <laughs> chẳng vấn đề gì chẳng vấn đề gì cả bố